hướng dẫn sơ cái phần à, mềm tạc nồi để kiểm tra chuỗi của đầu cân khi mà ta gắn lên radio cái đầu cân vào máy tính á, thì đầu tiên kiểm tra cái bọt trên đầu cân trên cái cái cái máy tính trước vô đây xác định được cái bọt con cơm á, chính xác nằm ở đâu bằng device bọt đó coi bọt nó nằm ở đâu ví dụ đây sử dụng ờ, cái bọt ảo từ bọt đây để cho vọt thôi tạo đây hai bọt này nó truyền nhận cho nhau giờ tôi test này này em mở phần mềm là terminal lên phần mềm này nó có hai chế độ xem là chế độ xem ASCII nè, ASCII này hoặc là hát ASCII là cái mã tiêu chuẩn nhìn vô dễ dàng dạng còn mã hát là cái mã kỹ thuật để khi lập trình đó thì cần cái mã hát này thử này thử kết nối ví dụ ở đây ta đang là cái cầm 3 đi còn đây thêm cái cầm 4 này. một cái truyền là giống như đang lấy một cái để làm cái đầu cân truyền lên cái là nhận các trường ví dụ là, là đây ta đang dùng cái cam 4 là là cái à, đầu cân đi truyền qua cái chuỗi mấy chuỗi uh, kim vết đi rồi bên cam 3 nó sẽ nhận Đấy, chuỗi chuỗi dạng kênh kim vết đó. đó đây là mã SK nếu mà đầu cân nó truyền chỗ này thì nó là không có bị lỗi số không có lỗi không coi mà hết thì chuyển qua mã hết đó nó hiện cái kiểu mã mã thì cần khi sau này lập trình hay gì đó thì cần mã hát thôi còn bình thường thì khi mà kiểm tra đọc căn nó truyền không thì chỉ cần ASCII thôi tiền số mà ta đọc được á thì nó là đầu đọc cân truyền ok mà truyền những cái từ lạ mà số không mà đọc được á thì đầu cân bị lỗi tốc độ chọn đây chọn tốc độ data bit RT hoặc là Starbit gì đó đường ừ, 85 ví dụ này nếu mà nó truyền nếu mà đọc cân mà nó truyền chỗ này á, thì nó sẽ đang bị lỗi đó nếu ta chọn mà thông số này là đúng hết mà truyền chỗ này á, thì nó đang bị lỗi nó nó truyền ổn định lại vậy thì nó, nó bình thường